Dòng máy Samsung được giảm giá 500.000 từ ngày 25 đến 31 tháng 7. Samsung Galaxy Note 10 Mỹ giá 7 triệu 850 000 Samsung Galaxy S10 Plus Mỹ giá 6 triệu 850 000 Samsung Galaxy S10 Mỹ giá 6 triệu 050 000 Samsung Galaxy S10 Mỹ đồng màu đồng giá 5 triệu 550 000 Samsung Galaxy S9 Hàn Quốc đồng màu đồng giá 4 triệu 500 000